đấy đây và đồng thời làm cho mình một ngôi nhà cận ở bên kia khi trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định mở ra một cái chỗ dân la để sáng để chuẩn bị trao đón đặt mấy bạn dân la sáng đỏ nhỉ bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu và à, xây dựng thấy Mang ra và nhà các bạn dân la thôi mình sẽ để tôi lọc đấy nó sẽ chuẩn bị những liêu để xảy nha cho bạn Trung Lan đã nữa hmm. đã, đây mình hãy đã cùi rồi no gì lắm nhỉ anh ơi con chữ lá thấy để làm làm sao Hmm. Rồi. Gì nữa ta? Hmm lại gọi con đem lòng nữa điều gì nữa nha hmm, à, hàng rau đấy đấy đấy Em một ít câu thẳng gỗ sôi nữa để làm phân mại cho Việt Nam đây hiện nay là cũng tạm hơi đủ rồi đây thì mình à, không đây tương lại rồi giờ thì mình sẽ bài sáng phía bên kia và làm nha cho à, mở rộng thêm cái chỗ này ta làm nha cho dân lành đây mình sẽ mở rộng ra phía sau này vì mới dán hai tập thì mình đã có à, dán tự à làm chỗ này cho chị đào cái chỗ này để chị đặt à, đơn đặt từ vào một hai ba bốn năm ôi tôi lọc phải tốt trừ ba ba lọc một hai ba bốn năm một trừ một hai ba bốn năm một trừ một hai ba bốn năm một trừ một hai ba bốn năm rồi ok mình nghĩ ai ra thì nay ra được thôi đánh bá vào lót và đặt là thôi giờ thì hẹn gặp các bạn với mình làm sống cái động ngay luôn nhỉ? Three days later. Đấy, trả lời xong rồi. Đấy, làm thời mình sẽ làm hàng rau tạm thời như thế này đã nhỉ. Đấy thì mình sẽ thấy dừng thấy còn hai ngôi nha. Ừ, mà hai ngôi nha đi nữa sau đó mới sẽ tản trị cái chỗ này để mà hỗ trợ luôn nhỉ đấy sẽ làm ở cái chỗ này chỗ này đi đây một hai ba bốn năm một hai ba bốn năm một hai ba bốn năm thế nữa một hai ba một hai ba bốn năm một hai ba luôn đấy nó sẽ ra một cái dây chữ L, L như thế này giờ mỗi cô trù mình sẽ kéo cả phần à, 3 block này đóng vào lọc một hai ba bốn năm hai ba bốn năm hai ba bốn năm đặt cạnh nào Ui. một hai ba bốn năm nào ấy hai ba bốn ba bốn năm hai ba bốn năm nên mọi những con trùng này lại rồi chỉ nha này là danh đó những ngôi nha, xin tôn cơ bản đâu tí nhỉ để các bạn thấy đừng ý như mình gì ở xem video nhỉ Nhà xem lại cái khúc uh, xây nhà này các đi vào nhẹ ngoài ra thì ốc đánh nó sẽ được đánh bỏ vào đấy thế dạ là ok đã dạ, ok rồi thì mình sẽ đặt những cái bạn hỗ sơ va này à đúng rồi mình quên lại chuyện nhỉ để mình à, máy về lại chuyện này nhỉ cái nhà nó ở cái sổ cái toàn đây cậy mình mình như mình đã số nhầm là bậc hôm qua mình con dưới cậy mình vàng này tại chuyện vàng đúng nhưng chống bọn đẹp thử đời bậy nhỉ thử xem kiện vàng nào nhìn nhất thế nào ui Bên này mình đúng chứ Đấy Giờ thì ổn phải tất cả lại là nhỉ, Mấy anh em mình sẽ làm thật là nhiều cửa sổ luôn Ui béo phải, rồi Béo hôm qua mình sẽ Để các bạn muốn xem lại cái à, cái gì xoáy bài hôm nay thì mình sẽ để lấy nghiệp phân mẫu tả nhỉ Lấy xong Ra thì ổ bệnh, ổ bệnh rồi trở lại bây giờ thì em sẽ đi lên làm phân mạng nhẹ uhm. đã có đọc này là nó làm phân mạng rồi đấy huyết làm phân mạng này đã đi xuống online lần mặt cho nên lần thôi Đấy. Đấy, giờ thì làm sân ngoại này chỉ như thị bên ngôi nhà này nè vì hẹn gặp lại các bạn khi mình làm sóng ở nhỉ Three days later Này, cái trận năm nay là sẽ sống hai căn nhà à, Đó là bạn trường lan của mình thôi Thì bây giờ thì mình sẽ xây ba cái ruộng ở đấy nhỉ uhm. Ừ. Rồi mình sẽ làm theo kiểu bình thường đi Chứ không làm theo kiểu của mấy bạn làm đó ừ nha chuyện này nó rộng rồi em phải đào chỗ này à, mình làm kiểu ừ. Và mình sẽ đi lại đâu kế ba lại gỗ làm rồi như vậy bạn sẽ làm đi rồi phải giờ đó thì mình đâu có bất lộc đâu overlock ở dưới mà đặt xuống đỉnh mình sẽ sử dụng đá đi bởi vì đá mình nhiều mà Đấy, cái này ok rồi màu thả là ba đủ màu thả là ba đủ luôn rồi bạn cứ ra nó on bình thường thành ra thì mình sẽ lấy về và lại em một ít đất để để để làm rùn thôi thì đồng thời lại sẽ màu xuống được nữa rồi này không chọn hai mình rồi ui ui rồi để cái chỗ này đập xuống nữa ra em đặt lại thằng ơi đặt lại cái chỗ này là đúng rồi quậy bị mất số nữa ai hái hái đấy rồi à. À. Ừ. ừ. Nào con bò này đi nha, đi nha. bí bí á là bây giờ thì mình sẽ thả ra ngủ một chặt ở chỗ này đấy. hmm. Rồi thì là uh, kinh doanh sẽ buộc đặt tại chỗ này nhỉ có nhỉ nó cũng kim cương của mình rồi đã để mình ra xuống này và sẽ hoạt tổng các thứ này nào đấy là cái đấy cuộc kim cương của anh đừng gọi là Ôi, anh người dung đang phải cục sạch đã vậy việc cuộc kim cương của mình ở mặt đâu ấy á để trong ngày đánh hai tập thì mình sẽ khổ cảnh tim này ừ. chỗ này mấy cuộc giới thì hạt trọng mình đâu có con ở đâu thì chẳng may gắn hai tập thì mình sẽ đây ada kamu saat melewat jalannya. Rồi. Đụng ở bộ đọc đi, à, nhìn cho nó sạch thôi. Bây giờ chỗ này mình sẽ làm một cái từ ở chỗ này cái cháu bạn hai này cái phần là mẫu rồi là như thế này là mẫu bạn cuối cái này là mẫu người ba năm còn lại rồi trong này thì mình sẽ từ một cái đơn đi bạn hàng đặt chỗ edit mình sẽ chơi một đường vào vào chỗ đó đây ra cái chỗ này là để làm phần san chỗ này rồi bây giờ cái chỗ này mình sẽ cắt nó thành lắm, 25 lắm, rồi anh Em anh ba chị à, nào Đây làm Nhân vật xịn thế này Đi rồi lá sạc một cái đặt một cái đen chỗ này chỗ này thì hôm nay mình nghĩ ra là chiếc cao đặt à, ra à, đúng rồi chỗ này con thịt này này đúng rồi bây giờ đi mà đặt một đen này, đấy ra xong rồi à chị ok các bạn thì à, trong này anh tập thì mình sẽ cố gắng làm thêm được nhiều cái này và cố gắng nổi cắn dân la lên thật là nhiều yeah. Xin lỗi các bạn thì xích video thì hãy để lại cho mình một like một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé và đặc biệt là các bạn hãy nhấn vào bạn mình được khi mình đã video mới nhé và bây giờ thì bye bye bye bye bye bye